Tuổi trẻ ngày nay cùng với Đức Kitô Yêu thương bao người quên hết muôn phiền Làm tình yêu Chúa toa lan mọi miền Đắp xây cuộc đời dạng người đức tin Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương Khiêm nhu quy tu lương giao một nhà Cảm ta hồng ân Chúa ban giữ tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó đó chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau tuổi trẻ luôn mãi kia